Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp do Trung Quốc tiến hành hàng loạt các hoạt động trái phép trên các đảo và bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn cho hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Mới đây nhất cách đây 2 ngày, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam là hành vi nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự thật lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Những động thái của Trung Quốc đang tạo ra những tiền lệ nguy hiểm trên Biển Đông loạt bài Bước đi sai trái mới của Trung Quốc ở Biển Đông của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích về nội dung này. Bài thứ nhất có nhan đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa thêm một lần nữa nhắc lại bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Các tài liệu của Việt Nam cho thấy Việt Nam đã chiếm hữu thật sự hai quần đảo này khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. Toàn tập Thiên Nam Từ Chí Lộ Đồ Thư được soạn vẽ vào thế kỷ thứ 17, ghi rõ những lời chú giải bản đồ vùng phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam. Giữa biển có một bãi cát dài, gọi là bãi cát vàng. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến lấy hóa vật, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn. Ông Nguyễn Đình Đầu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sử học Việt Nam, phân tích. Từ cái bản đồ Hồng Đức 1490 về sau này của nhà Nguyễn cũng vẽ cái bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ thì cũng có ghi bên cạnh gần miền Trung đó phía trên thì nghĩ là Hoàng Sa, phía dưới nghĩ là Vạn Lý Trường Sa. Chứng cứ kế tiếp xác lập rõ ràng hơn nữa chủ quyền của Việt Nam là bộ sách Phủ biên tạp lục, cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời Chúa Nguyễn 1558-1775. Bộ sách này chép rõ Nhà nước phong kiến Việt Nam đã tổ chức việc khai thác hai quần đảo đó với tư cách một quốc gia làm chủ. Lê Quý Đôn viết, Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm, cứ tháng 3 nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền tiểu câu ra biển 3 ngày, 3 đêm, thì đến các đảo ấy rồi ở lại đó. Tha hồ kiếm lượng, bắt chim bắt cá mà ăn – lấy được hóa vật của tàu như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng bạc, đồ đồng, thiếc khối, chỉ đen, súng, ngà voi, sáp ong, đồ sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm mai đồi mồi, mai hải ba, hải sâm, hột ốc hoa rất nhiều. Đến kỳ tháng 8 thì về, vào cửa eo, đến thành Phú Xuân để nộp – cân và định hạng xong mới cho đem bán riêng các thứ ốc hoa, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất hoặc người thôn Tứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền tiểu câu ra các xứ Bắc Hải, Cù Lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên – tìm lượm hóa vật của tàu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích. Có một tài liệu, không có một nước nào ở trên cái thế giới này lại có cái loại tài liệu như thế về cái hoạt động chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là châu bản. Đó là những cái báo cáo của Bộ Công về cái việc ấy là thực hiện cái lệnh của nhà vua đấy đề nghị là sẽ cho cái tàu cho thuyền đấy là đi ra khảo sát thì đi ra làm việc đi ra đo đạc là ngoài hoàng sa vua ông xem đi ông có đồng ý phê vào đấy tức là coi như là đây là một quyết định chính thức của của triều đình mà được nhà vua đấy là phê duyệt cho nên tôi nói ngay rằng là không có cái nước nào có thể có những cái tài liệu như vậy đem ra làm chứng cả nhưng mà chỉ có chúng ta mới có thôi tôi nói đấy là cái đỉnh cao tuyệt vời của cái chủ quyền của chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa. Rõ ràng, Việt Nam không chỉ có sự hiểu biết lâu đời đến hai quần đảo này mà còn chiếm hữu thực sự chúng ít nhất kể từ thế kỷ thứ 17, là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền trên các quần đảo này. Các tài liệu lịch sử của Việt Nam rất nhiều và khớp với các tài liệu nước ngoài đáng tin cậy, cho phép kết luận rằng từ lâu và liên tục trong hàng mấy trăm năm, từ triều đại này đến triều đại khác, nhà nước Việt Nam đã làm chủ và luôn duy trì quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều bản đồ, tập địa đồ hay sách địa lý của nước ta chỉ rõ các quần đảo là một bộ phận của nước ta, cụ thể là Giáp Ngọ Bình Nam Đồ 1774, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ 1838, Đại Nam Nhất Thống Chí 1882, vân vân. Sự quản lý thật sự các quần đảo cũng xuất hiện trong nhiều tài liệu khác của Việt Nam. Những tài liệu quan trọng nhất có thể kể ra là Đại Nam Thực Lục Tiền Biên 1884 và Đại Nam Thực Lục Chính Biên 1848, Đại Nam Nhất Thống Chí 1882, vân vân. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban, ban biên giới của chính phủ cho biết. Trong cái kho lưu trữ của Huế đấy, thì chúng ta đã tìm được những cái bút phê của nhà vua trong cái việc là thành lập cái đội Hoàng Sa rồi cử cái đội Hoàng Sa đó hàng năm ra cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào bao nhiêu tháng có các cái quyết định phóng chức cho các cái người làm đội trưởng như là Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật. Sau đó là chúng ta cũng tìm được ra ở trong các cái gia phả của dòng họ ở trên cái xã An Vĩnh ấy, thì chúng ta đã tìm ra được những cái văn bằng của nhà vua trong cái việc cử những cái binh tráng xung vào cái đội Hoàng Sa. Vì đấy chính là cái chứng cứ pháp lý để nói rằng là rõ ràng là nhà nước Việt Nam đã thực hiện cái chủ quyền của mình. Từ những tài liệu của Việt Nam, bà Monique Somilier Jantro, nguyên chủ tịch Hội luật gia dân chủ Pháp, nguyên chủ tịch Hội luật gia châu Âu khẳng định đó chính là những hoạt động để Việt Nam xác lập chủ quyền theo đúng các quy tắc của luật pháp quốc tế áp dụng vào thời điểm đó. Khi nghiên cứu các loại giấy chứng thực lịch sử cho thấy rõ, các hoàng đế An Nam có giấy chứng thực chủ quyền từ rất lâu rồi, có lẽ là vào thế kỷ 16. Đặc biệt trong thế kỷ thứ 18, họ đã tổ chức quản lý các quần đảo này thông qua các đội tàu biển. Theo mùa, các đội tàu này đến các đảo để khai thác tài nguyên thiên nhiên và của cải từ xác của các con tàu đắm trôi giạt vào. Họ còn dùng nhiều biện pháp như trồng cây để đảm bảo cho các vùng đó bớt nguy hiểm hơn cho các tàu bè qua lại. Người ta tìm thấy ờ, bằng chứng trong chiếu chỉ của vua Minh Mạng về việc này. Theo luật quốc tế, đó là bằng chứng của chủ quyền. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Việt Nam là quốc gia duy nhất đã chiếm hữu quản lý hai quần đảo một cách liên tục, hòa bình và phù hợp với các quy định luật pháp quốc tế. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây để hỗ trợ yêu sách chủ quyền phi lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trung Quốc đã và đang tiến hành các hoạt động nhằm củng cố yêu sách chủ quyền cả bằng hoạt động quân sự và lập pháp. Trên thực tế, Trung Quốc nâng cấp Hải Nam thành tỉnh thứ 30 của nước này, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây nhất, cách đây 2 ngày, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập quận Tây Sa đặt tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và Nam Sa đặt tại đá chữ thập quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên. Vậy Trung Quốc có chủ quyền lịch sử đối với Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn theo dõi.